phần 3 là tính theo mẫu, phần 4 là giải đố. Rồi, chúng ta bắt đầu học thế nào? một Số 1 hectomet bằng 10 mét bằng 100 mét. 1 1 hectomet bằng 10 decamet. 1 decamet bằng 10 mét. 1 km bằng 1000 mét. 1 m bằng 100 cm. 1 m bằng 10 đề cm. 1 đề cm bằng 10 cm. 1 cm bằng 10 mm. Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. 2 đề km bằng 20 m. Vậy 6 đề km bằng 60 m. 8 đề ca mét bằng 80 bằng 80 m, 4 đề ca mét bằng 40 m, 5 hectomet bằng 100 m bằng 1 bằng 500 m, 3 hectomet bằng 300 m, 7 hectomet bằng 700 m, 900 hectomet 9 hectomet bằng 900 m. Rồi chúng ta đã xong bài 1 với bài 2 Tiếp đến là bài 3 với bài 4 Là tính theo mẫu Tính theo mẫu chín đề ca mét cộng 4 đa đề ca mét bằng 13 đề ca mét 6 đề ca mét cộng 15 đề ca mét bằng 21 đề ca mét 32 Dkm cộng 37 Dkm bằng 89 Dkm 48 hectomet cộng 23 hectomet bằng 71 hectomet 18 hectomet trừ 6 hectomet bằng 12 hectomet Vậy 16 trừ 16 hectomet trừ 9 hectomet bằng 7 hectomet 76 Dkm trừ 25 decamet bằng 51 decamet, 63 decamet, 63 hectomet trừ 18 hectomet bằng 45 hectomet. 4 là giải đố một cuộn dây thừng dài 2 decamet, một cuộn dây ni lông dài gấp 4 lần cuộn dây thừng. Hỏi cuộn dây ni lông dài bao nhiêu mét? Là cuộn dây ni lông dài là 2 mét nhân 4 bằng 8 mét bằng 80 mét đáp số 8 mét 8 80 mét Đây. Rồi chúng ta xong bài 42 Tiếp đến bài 43 là bảng đơn vị đo độ dài bảng đơn vị đo dài thì đây nè đây chúng ta sẽ nhìn vào cái đảng bảng đơn vị này rồi chúng ta học thuộc cái bảng đơn vị này chúng ta sẽ đổi được cái độ dài nó tương ứng với các đơn vị khác hiểu không ở đây 1 km sẽ bằng 1.000 mét 1 hectomet bằng 100 mét 100 mét 1 decamet ờ. bằng 10 mét 1 km bằng 10 hectomet bằng 10 hectomet tại sao tại vì 1 hectomet bằng 100 mét thì 10 hectomet thì bằng 1.000 mét mà 1.000 mét chính là bằng 1 km vậy thì 1 km chính là bằng 10 hectomet được chưa dạ. chỗ này mấy con không có hiểu không hiểu rõ được cái chỗ này là không bao giờ làm bài tập được ừ. như là một km sẽ bằng một ngàn mét chưa dạ. rồi bây giờ ta hỏi một km bằng bao nhiêu hectomet thì ta có là gì thì ta có là gì ta có một <clears throat> một uh, ờ, hectomet một hectomet sẽ bằng 100 100 mét chỉ vậy suy ra 10 hectomet sẽ bằng 10 nhân cho 100 lần của một mét lên trăm lần cái này lên đúng không như vậy thì nó chính là bằng một ngàn một ngàn mét dạ. mà một ngàn mét chính là bằng một km dạ. hiểu chưa dạ. D1 hectomet bằng 10 dm 10 đề km này là học thuộc lòng 1 mét 1 mét bằng 1 nghìn mm ngàn mm 1 mét bằng 100 cm 1 mét bằng 10 dm 1 dm bằng 100 mm 1 cm bằng 10 mm rồi bye bài này con làm đi một à, bài số 2 nè dạ. bài số 2 này phải làm sao 5 đề k mét bằng bao nhiêu mét thì mình phải mình phải dò lại là một đề k mét một đề k mét bằng bao nhiêu mét đã một đề k mét ở đây ta cho là một đề k mét bằng 10 mét nè một đề 1 mét bằng 10 mét đúng không một đề 1 mét bằng 10 mét như vậy thì 5 mét bằng bao nhiêu Dạ 5 mét bằng 50 mét. 5 nhân cho 10 bằng 50 dạ. Đi như đấy 50 Rồi bên này tiếp tục 7 7 hectomet nè này nhìn nè một hectomet bằng bao nhiêu mét một hectomet bằng nhiêu mét một hectomet bằng dạ một mét hết một hectomet bằng 100 mét ừ, vậy thì 7 7 lần lên thì bằng bên kia bằng bao nhiêu vậy là bằng 700 mét đúng rồi rồi tương tự. Dạ 3 hectomet bằng 300 mét. Ừ. Rồi. dưới này, tương tự trên này. 6 decamet bằng 60 mét. Ừ. Còn 2 đề 2 mét bằng 2 mét ta hỏi là 2 mét bằng bao nhiêu đề mét thì mình phải coi lại coi 1 mét bằng bao nhiêu đề mét giảm 1 mét bằng 10 dm. Ừ, vậy thì hai lần gấp hai lần lên thì nó bằng mấy? Vậy là bằng 20 dm. Ừ. Rồi 4 mét bằng bao nhiêu cm? Vậy thì mình phải xem lại 1 mét bằng bao nhiêu cm đó. Dạ 1 1 mét bằng 100 cm. Ừ, vậy 4 mét bằng mấy? Bằng 400 cm. Đúng rồi, cứ nhân lên. Rồi 6 cm bằng bao nhiêu mm thì phải xem lại 1 cm bằng bao nhiêu mm? Dạ, 1 cm bằng 60 m. Bằng bằng 60 mm. Ừ. 8 dm. 8 dm thì bằng bao nhiêu cm? 1 dm 1 dm bằng bao nhiêu cm? Dạ 1 dm bằng 1 bằng 80 cm. 1 dm bằng 10 cm. Dạ. Thì cái này 1 là 8 lần lên. Dạ là 8 80. Ừ. Rồi tiếp tục cái này cái này. Dạ.